Thank lên nóc nhà mình quậy cho đã Khi chơi là đẳng cấp nên đi với anh đi không phí đâu nha Trai cho anh bình xì xa Đêm nay anh lên nóc nhà Lên nóc nhà mình quậy cho đã Khi chơi là đẳng cấp nên đi với anh đi không phí đâu nha Trai xinh gái đẹp giơ tay do tem DJ Nếu đánh nhạc quá hay Âm thanh ánh sáng tỉnh cỡ này Tôi đừng hỏi tại sao nên luôn ông vậy Nhạc to lên thêm nào DJ Tiếng bay sao hỏa giờ mình đi ngay Lai lai nếu hết sáng như đêm nay Anh em còn ngại gì mà không bay thì đủ kiểu em chỉ nằm trên thì không cần quan biểu nhạc đi lên thì quá phiêu có cái kẹo thì hỏi làm sao thiếu vậy thì em tới đây thì em gọi tên anh trong đêm tim này xót xa